Bài tập số 1 có nội dung như sau. 12 con vừa gà vừa thỏ có 32 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ? Các con nghe lại nhé. 12 con vừa gà vừa thỏ có tất cả 32 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà và bao nhiêu con thỏ? Khi đọc bài này thì các con có cảm thấy là khó không? Chúng ta có rất nhiều cách thú vị. Các con thấy một con gà thì có hai chân, còn một con thỏ thì lại có bốn chân. Vậy thì mình cũng có thể giả sử là các con thỏ nó co chân lên thì số chân thỏ và số chân gà bằng nhau đúng không? Vậy thì với những bài toán này nhất định các con phải sử dụng giả thiết tạm để chúng ta thực hiện hoặc là các con hãy biến tất cả các con vật này thành con thỏ hoặc chúng mình sẽ biến chúng đều trở thành con gà và từ đó chúng mình sẽ tìm ra số chân thênh lệch làm thế nào thì cô sẽ cùng các con từng bước thực hiện bài này nhé bây giờ chúng mình cùng nhìn lên và lắng nghe cô giảng bây giờ cô sẽ giả sử như sau. Cách 1. Như vậy bài này sẽ có cách làm khác đúng không nào? Cô và các con sẽ cùng đi cách 1 đã. Chúng mình nhìn này, cô giả sử 12 con vật ở đây đều là con thỏ. Vì bài người ta cho 12 con vừa gà vừa thỏ. Đúng không nào? Vậy cô cho giả sử tất cả là 12 con thỏ. Thì số chân của nó sẽ thế nào? Giả sử 12 con đều là thỏ thì số chân có là một con thỏ thì có 4 chân và như vậy 12 con thì sẽ có 48 cái chân.